đi ờ, vào nhà của cụ bà Thạch Thị Kim cụ bà mà gãy tay á cô chú anh chị thì hồi tháng 10 cách đây khoảng 3 ờ, tháng khi mà vừa hết dịch Phước cũng đã ờ, ghé thăm bà tuy nhiên giờ gần Tết nè Phước ghé lại để gửi hỗ trợ cho bà tranh thủ cho bà ăn Tết đây sắp tới cái căn nhà của bà rồi nhé mùa nắng thì mình đi mình sẽ thấy nó đỡ có sình chứ mùa mưa thì nó sình lầy không à đây giờ, giờ mình kêu chị Duyên nha chị Duyên là người thường à, ở đây à, chăm sóc cho bà cơm nước đây đó. nếu mà cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của Phước thì à, sẽ biết được hoàn cảnh của bà thì Phước biết bà tới thời điểm hiện tại chắc cũng khoảng gần 3 năm rồi Tết này nữa là hình như là ba cái Tết rồi đó để Phước kêu chị Duyên cái nha Chị Duyên ơi Vô uh, kéo cái màn cái liêm máng lên Em Phước qua nè chị Duyên ơi Kéo màn dán lên đi Dán lên dán bên phải á Nó có cái chỗ nhét đó nhét ở trong đi vô luôn Ờ nhét lên Ờ đây bà thì ở đây một mình thôi bà ơi bà ơi cụ kim ơi liêm cầm máy mà này lại anh kiều bạn cái cái nha cầm hai tay dựng hai bên bà ơi con phước nè ông thầy qua thăm bà trời dạo này ốm quá trời nè nằm luôn rồi cô chú anh chị quay sát sát lại bà rồi yếu quá yếu quá rồi nè rồi lui ra cho bà thấy rõ đây ngồi vậy được không đỡ vậy ừ. ngồi không được hả chị viên chị viên ơi khỏe không dạo này bàn sao rồi thấy ốm quá vậy té hả hồi nãy con nghe chị bán cà phê trước là nói bà té đó phải không còn đau không nàng liêm em con chào chị Duyên lia máy vừa vừa thôi để coi nó nó gung này vô đi chị vô đi chị Duyên em nghe chị bán cà phê nói bà té đó hay gì chị ở, trên đây nè bà lết bà, bà lết ra tới rồi đó lết ra là té không biết sao bà xuống được nữa còn dạ. bà lết ra cũng xài dạo này chắc cho chị ờ, đem cơm nước qua cho bà không quá ừ đó vậy đem không chứ đâu có nhưng mà ngài mất áo còn cuộc ơi ừ. ốm quá trời ha yếu rồi năm nay uh, năm nay chắc là 92 à, tuổi rồi nước lại uống hết cơn hết nước rồi hả nhà tiền cái gốc rồi có uống thuốc gì không từ bữa té giờ có uống thuốc gì không làm gì đưa tay còn làm gì xin tiền hả gì dạo này đâu có đi đâu được nữa đâu à đâu có đi đâu được nữa đâu yếu quá rồi giờ mình thấy chiếc này là cô chú anh chị thấy bà xanh sao ha gầu không biết uh, gán với hình sức khỏe thôi bà thì uh, hoàn cảnh của bà là không con cái không chồng con nha cô chú anh chị đây tất cả ở đây là nhờ sự ờ, giúp đỡ hỗ trợ của chị Duyên cơm nước cho bà lúc trước thì bà còn tắm nước mương đồ nữa chắc lăn á chắc lăn lết lết xuống á chị Duyên tự vì té mà bầm con mắt luôn ừ. mà lết ra sao được bò bò bò ngồi tới góc xài chiêu chiêu chị bò ra tới góc xài luôn ừ. ờ, đang sửa nhà hả sửa kịp tết không hả chị Duyên kịp hả dán gạch. nữa xong rồi hả sức khỏe trong người bà sao rồi nói con nghe ơi đây nè nhìn con nè nhìn đây nè sức khỏe sao rồi nói con nghe ơi bà thì là mất tương tác hồi xưa giờ nhưng mà đau không còn đau không đau không lâu rồi bà, bà, bà té lâu rồi té có chừng ờ, tháng, tháng rồi. còn tiền bỏ túi không bà út bà út ơi tương tác rồi dạ, Liêm ơi cầm điện thoại cái để thôi sẵn anh trao tiền uh, xong rồi anh em mình à, tiếp tục đi ghé cụ khác chị duyên sẽ đứng bên mấy mấy đó đi chị duyên chị đứng ngay chỗ cái góc này đi nè ờ à, đứng đó đi nè đứng đây nè xích đây nè ngay các bạn ờ à, đứng đó đi <laughs> ờ à, còn không nữa chị ngồi kế kế bà xuống được giường chặt giường cứng không cứng cứng không dạ yeah. nè cầm máy để như vậy nè tập cho liêm quay để nữa ờ, phước ờ, sẽ ờ, thường xuyên à, à để à, lên à, lên clip cho cô chú anh chị nhiều khi mình biết nhiều khi nhiều cô chú anh chị không có không biết mặt cũng không có biết uh, lộn kênh hoài nè chị chị ngồi đó đi đây em ngồi đây nha ừ. rồi em ngồi cạnh này chị ngồi đi thì uh, như hồi uh, tháng 10 á ừ. em uh, còn giữ của bà 5 triệu ừ. thì bây giờ gần tết rồi hôm nay nè à, chị ngồi đấy đi em gửi cho cho cho cho chị ha tại chị đi thường là chăm sóc bà như lúc trước giờ ở đây là 2 triệu làm gửi 2 triệu nữa em có đổi tiền lẻ ra cho bà luôn nè biết là bà không đi được nhưng mà người già phái để tiền dặn túi á ừ. thì đây em đưa cho chị một triệu tám bỏ à, để à, lo cơm nước hay là cái gì đó cho bà <laughs> Trời ơi, một cọc vậy đó hả? Dữ dằn Đây là triệu tám nha Lo cơm nước rồi này nọ cho bà dùm em ha Thuốc men gì đó Còn ờ, cái này là 200 ngàn Thì lẽ đổi nè Đổi bà, có túi <laughs> làm còn giữ bà 3 triệu nha Có gì qua Tết hay à, lâu lâu quẩn quẩn Cái gì đó thì em chạy qua Nếu mà bà ở đây chị có cái gì á Thì cho em hay nha Có còn số điện thoại em á Giữ hình sức khỏe nha Hả? lắc đầu năm nay là bà yếu nhiều lắm rồi đó cô chú anh chị nếu mà cô chú anh chị ờ, đã theo dõi kênh của phước và biết được hoàn cảnh của bà xưa giờ là sẽ biết được ờ, phước cũng theo bà chắc năm nay tết này chứ hai ba cái tết đó anh chị ừ. lâu rồi lúc mà chưa có làm mấy cái này lặt vặt nè đây là cái tuổi của bà nè đây đi thì dài camera qua đây nè đây rồi năm nay ờ, cái này mừng thọ năm 2020 bà sinh năm 1931 nè nếu mà năm nay 2022 năm nay là là này là 91 tuổi rồi. 91 tuổi ngoài là 92 rồi 92 tuổi đó mà lúc mà Phước biết bà là năm đó bà có 89 tuổi thôi 89 <laughs> tuổi Phước còn ghi, ghi cái tiêu đề là siêu thái cô độc à, 89 tuổi của bà của bà tay gãy lật lìa nè cái tay bà thì gãy dưới đây giờ dễ đừng có bò nữa nha đừng có bò ra ngoài nữa té lớn tuổi rồi nghe bố nhớ con ông thầy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 qua Tết hay là gì đó Phước xem tình hình thì Phước qua hỗ trợ từ từ tiếp cho bà ờ, Phước vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ ờ, đồng hành của cô chú anh chị để giúp cho hoàn cảnh của bà thì ờ, cái hàng tháng Phước qua Phước gửi cho chị Duyên tại chị phải nấu cơm nấu nước bà giờ không nấu cơm nấu nước được nữa sống một mình trong căn nhà này thôi nhưng mà bà không có tự lo được cho bản thân nữa rồi không còn lo được cho bản thân nữa nói chung là vệ sinh đồ cũng vậy thì hoàn cảnh của bà giờ hiện tại là y chang giống như là ngoại gãy gì đó rồi. bà gãy thì nhờ cô bảy còn bà ở đây thì ờ, Nhà không đi được nhưng mà được một cái là bà sáng mắt nhưng mà ngoại gãy thì được bù lại ngoại gãy nói chuyện được còn bà ở đây thì bà mất tương tác rồi giống như lỏng rồi thấy khỏe nha rồi thôi gì ờ, bye bye nè bye bye nè cùng con với bye bye rồi bye. nhìn tụi con nè nhìn nhìn đây nè bà đốt bị gì vậy đau hả nó ngay luôn nó ngay vậy hả rồi rồi rồi giờ giơ tay bye bye cái đi nè bye bye nhìn đây nè nhìn đất kìa ừ. rồi hết biết rồi nè bye bye rồi sụi lơ luôn trời ơi tắt máy đi